này mình đi thu mướp các bạn ạ Mướp dùng à, phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang này các bạn nhé Một ngày phải thu hai lần Và tổng thu chỗ vườn này 13 thước này là được khoảng độ 6-70 cân các bạn ạ Lần này là lứa lần thứ hai thu Buổi sáng thu một lần phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang đã được phát sóng trong trang YouTube cũng như trang fanpage phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang. Và ngày hôm nay thì mời các bạn chúng ta đến với một vườn mướp mà trên 13 thứ mướp nhưng chủ vườn hàng năm đã thu được khoảng gần 30 triệu. Và à, ngày hôm nay ngày dương lịch là ngày mùng 1 tháng 7 năm 2020 và trên diện tích là 13 thước của nhà bà Nguyễn Thị Lộc à, ở à, thôn Xuân Dương, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Và trong vụ là vụ hè vụ xuân hè của năm 2020 và với giống mướp là giống mướp hương và ngày trồng ở đây là tháng 12 trung tuần tháng 12 của năm 2019 và à, đến nay thời điểm thu đến nay là à, cũng đã được à, rất nhiều tháng rồi và sau đây thì à, xin bà Lộc bà có thể cho biết là à, vâng à, thưa bà Lộc là à, để tạo ra một cái bí quyết để cho mướp quả thẳng không cong ừ. và quả nó dài thì bí quyết của bà đây là gì ạ này bí quyết thì là cũng đơn giản thôi đây này cái cái, cái hoa này nó lở đây này phải kéo xuống này thì quả mới thẳng đây này như thế này mình kéo không kịp là nó cong này đấy thế còn kéo là vừa tới là nó thẳng đây này đấy như quả này là thẳng này đây nhìn thẳng mình rất là đặc các bạn ạ có chứ vâng đây, đây bà có thể bổ một đây quả mướp để cho đây. bà con cắt luôn cái quả này cho bà con nhìn này rất là đặc mà không có hạt gì mà rất là non này ngon lắm củi vâng. dày đấy đây, ngon lắm Tôi quay gần luôn. Đây, quả mướp sau khi cắt ra thì rất là đặc như thế này. Mà. Vâng. Ta muốn cái cho quả nó thẳng, muốn quả cho nó đẹp nó luật thì cái bí quyết bán là gì? Quyết là cho mình cho ăn phân. Vâng. Mấy này ờ, bơm nước cho nó tưới lên cho nó cho nó ngấm phân thì là nó ngấm thế tốt lắm. Đây nhà tôi tốt quá này, tốt mà ham hôm nay nhiều quả quá rồi coi công ty về thì ăn giúp chứ không nhiều quá bán phát hãi lên nhiều quá ừ đây mình thấy là thưa các bạn là cái da mướp của nó rất là xanh như này mà trong cái thời điểm này nắng nóng của nó là đang ờ, trong giai đoạn này nắng nóng thường là 38 39 độ và thời gian gần đây thì lại không có mưa. Đấy không mưa chỉ cái thời tiết nắng quá chứ. Vâng. Mà mướp nó vẫn đạt được cái da xanh như này. Mà cắt ra cái quả mướp đặc như này. Cái cùi cái cùi cái cái cái cái cùi của nó rất dày. mà hạt gần mâm này bà cứ để mà. Vâng, hạt gần như là không có các bạn ạ. Đấy đấy cái hoa nó vẫn tươi này bừng này hoa nó vẫn tươi nguyên các bạn này bừng này này chị vâng. cắt đấy hoa vẫn còn tươi này cho nên cứ bán cân thôi chứ không phải là bán quá. vâng. vâng. đây quả mướp ở đây nó rất là đặc các bạn ạ mướp rất đặc mà nó chắc quả mướp quả mướp người ta là sao nhà mày thì mướp đặc thế mà ông ấy cho gì vào với tưới phân xì lít đấy ngon lắm các ông ấy bảo năm hôm cái con mẹ này không đến bảo năm hôm là các cháu đi ông đi sớm quá là à, đi muộn quá cháu là phải buồn hết rồi nó buồn hết nước rồi cho nên là không có ăn thế ông ấy bảo hôm nào mày phải để ta cứ ai dặn thì mới để cho con đi không không không, không dặn là đổ buồn hết có hôm thì người ta buôn nhiều quá thì không bán quả cho mình đấy đây này quả nó nằm lên trên này các bạn này nhìn này đấy không mang được xuống vứt được xuống này nó cứ nằm lên trên này cũng trắng phun phe cái gì chứ các bạn đây này. vâng ờ, thưa bà lộc là bà có thể cho biết là nhiều hộ trồng mướp thường thường than phiền là lá tốt dập trời nhưng mà quả thì không thấy đâu thì ở đây bí quyết của mình bà có thể bật mí với các hộ nông dân được không ạ? Có chứ, để cho bà con làm ăn cho nó ngon chứ, cho Đấy. Vâng. kinh tế cho nó được, à, được à, giàu lên. Thì bí quyết của mình là gì ạ? Tức là nhiều hộ là yeah. Dạ. nước tốt lá tốt giọt trời nhưng mà quả không có. Do cái đấy Hoặc là, là mình quả rất à, ít thì bí quyết bí quyết cái đấy là mình phải trước hết là phải nhìn cái cái cái cái cái, cái, cái đầu lõn của của của của cây hay đầu nõn của của ngọn ấy, ngọn mướp ra mà có quả mà nó không đậu thì để có nguyên nhân là một là ong vàng đấy thì nó mới thế còn không cái sâu này ít mướp ít sâu lắm đây tôi trồng từ đầu cuối không có phun phe gì hết chỉ có bí quyết thì là là mình tránh cái ong vàng là nó đậu hết thế là tránh ong vàng ừ. thế thì ở trên vườn này chúng tôi không thấy có một cái cái cái, cái bẫy ong vàng thì bà phải xử lý như, mọi vàng như mọi năm thì xử lý ong vàng treo núng miếng cả vâng. năm nay là không mất một đồng tiền là bi bi có bí quyết thế này vâng. tôi đi học hỏi thì giao lưu thì thấy thầy giáo có giảng là mình quấn cái cái rẻ là cái rẻ lau xe xe vâng. máy hoặc ô tô gì đấy vâng. cho ngấm cái nuyên vào thế mới lại lấy cái lá mình vừa, vừa, vừa đi lùi lại ờ. đây, vâng, đây sang bên này cắt vâng. nói tiếp tục ạ ờ, lấy lấy lấy cái lá xả xong rồi là quấn nó vào quấn nó vào khi quấn vào rồi thì là mình đốt để ý là gió chiều nào mình đốt chiều đấy đốt chiều đầu gió thì để cho cho cho thì nó tạt tạt là ong tự đi hết à đấy cho nên bà cứ thấy chả thấy một một một đây này đây này đấy cứ khóa như này mà phải đưa xuống như này này đấy cứ à. như này đưa xuống thì nó thẳng quả này vâng. đấy đây này cái quả này mà cho muộn là cong này này cong à. năm lúc cũng cắt đi bởi vì nó cong xấu vâng còn những quả này nó chưa có lũ này cứ đưa nó cứ ấn nó xuống thế này này cạy nó đến lúc này nó có nó không vướng cái gì nó thì là tự nó nó nó, nó dài được vâng tức là ở đây bà có nói là bí quyết để xua đuổi ong vàng bằng cách là mình à, lấy lá xả phải không ạ lá xả tươi khô ạ lá xả vừa tươi vừa khô vừa tươi vừa khô thì nó mới cháy được không mình quấn vào trong một cái rẻ mà lau của người ta thường là lau lau ô tô xe máy lin lau lin sang vâng, nhất, lau lau lin nhất, thì vâng. tung phải thế nào này vâng. quấn vào trong mình có chấu hoặc là cái củi mục ấy nên là để dùm lẫn cái cái lá tươi vâng. thì cái mùi hơi của nên bên cái lin thì là nó tự nó bay hết đi lá mướp càng tốt bao nhiêu thì thì cái độ ủ cái khói đấy cái hơi của nó thì nó càng nhèo bấy nhiêu à. thì là ong tự chạy hết à, ong tự chạy hết ừ, tự vâng. chạy hết Vâng. Và với cái cụ thể với cái vườn như này thì mình xử lý thì mình sẽ đốt ở ở phía nào? Gió đông. Gió đông vâng. mình cứ đốt mé đằng đông, đấy, à. gió cái tạt đây. À, mé đằng này là mé đằng đông. Ừ, mé mình sẽ đốt ở đầu này. Ừ, đốt ở, ở đây thì như cái vườn này, 13 thước thì bà chỉ cần một làm một mồi hay mấy mồi thôi. Không cần nhiều mồi. Vâng. Thế sau đó mình ờ, xông để cho khói um lên và cho khói um càng vâng. càng tốt và ông vàng như vậy là nó sợ và nó bỏ đi ừ nó cứ ngửi mùi nó hại vâng nó vâng thưa các bạn ở đây thì không thấy có một cái bẫy ông vàng nào Đấy. nhưng mà tỷ lệ mướp ở đây thưa bà bà đánh giá về tỷ lệ sai đây thế nào không đổi sai lắm có ngày nào đây thường cũng phải nhằm 30 cân bà bà nuôi vào đây không nói xa quá vâng. bình thường là 25 30 cân vâng một ngày vâng. ngày nào như ngày nào thế hôm nay là nó đội sổ nhiều quá mình có phải sẽ giám đốc phân trên x về vâng. để chứng minh cho là đấy bón là tốt quá mà mà lại đẹp quá này quả dài thuần thuột thế này đấy vâng. quả nhiều lắm ai mà thế làm thế nào bí quyết nào các bà này cứ trong xóm bảo thế bảo, bảo các bà này biết hết rồi chứ như các bà mà mày làm nào chúng ta hỏng hết rồi rồng ăn hết rồi vâng. sao nhà mày vẫn nhiều thế cả nhà tao cũng không đến tháng mình gần 12 cuối năm mới hết rồi vâng. chưa thể hết ngay được đấy thì hôm nào cũng cứ một xe mà xe rùa đấy cũng không Vâng thưa bà là những ngày đỉnh điểm của bà thì được ờ, khoảng bao nhiêu cân ạ? đỉnh điểm là mỗi ngày là mỗi đỉnh điểm của nó phải năm 60 cân như hôm nay phải 60 cân hôm nay là 60 cân ừ, thường bà chết bà chơi ruồi thế thì một ngày mình phải hái hai lần hôm này hái hai lần vâng thì người ta lấy nhiều lấy ít thì mình thì vâng hái hai lần đấy cứ mỗi ngày đi bán nước hai trồng từ tháng ờ, đầu tháng 12 thế mà đến bây giờ là ờ, thu từ ờ, tháng 3 đầu tháng 3 là thu rồi thế mà đến bây giờ là cứ thu chai như thế này ngày nào cắt như thế này ấy tháng ngày nào không và dự đoán thời gian thu sẽ đến thời gian nào thì kết thúc ạ các bạn phải cuối năm cuối năm nếu mà mình cho đấy nhưng phải bón đúng theo kỹ thuật chẳng lấy mỗi một lần nào bón cũng phải phân chín x này lân này đạn này thế là mình muốn tối thúc mấy cái đấy liền thế là nó mới, mới, mới nó mới, mới, mới tốt được bây giờ thì cứ đi thì, đọc qua cắt rồi không chăm thì đi đâu ra mà thời gian có nhiều được thì các bà cứ kêu mà sao nhà mày bón làm ra được nhiều thế rồi các bà có tưới phân như của cháu đúng không giờ được thế đây đây đấy nhà cháu đây này ngày nặng cũng nhiều cái nói ngày nào cũng bón hết đấy, lại cái giống đấy đẹp như thế này cơ mà cụ thể là bà sẽ dự đoán là cái ruộng này thu đến thời điểm nào thu về cuối năm hết cuối năm là tháng 11 hay âm hay nào tháng, tháng 12? 11 12 đấy cứ phải vâng. cuối năm hết nhưng mà mình chăm bón nhưng mà phải cho ăn đẫy phân vào thì là, là, là mới năng suất bây giờ mình cho ăn mà ít quá thì là làm sao năng suất được nó không đủ nuôi con đủ nuôi cây thì nó đâu năng suất được vâng thưa bà bà vừa cắt bà có thể vừa cho biết được quy trình uh, bón cái nước này như nào ờ, bà nói cụ thể nói rõ ràng để cho người dân uh, nhiều vụ trồng nước người ta học tập ạ cái mướt này thì dễ làm lắm biết thì dễ làm không biết làm thì là lâu còn nó ít thế vâng mà sao thu nhập được cao thế được nhiều thế bởi vì là mình do mình phải cho ăn phân trước khi mình cuốc đất mình trồng thì là mình phải rắc cái lân là một này lân bao nhiêu cân ạ mới mà ba hai túi này là bón nót vâng có nghĩa là hai túi để rắc bón nót này hai túi gì ạ túi phân chín đích là chục cân hai túi, túi phân chín đích túi 5 cân vâng thế mới lại chục cân lân vâng thế đấy là không cho đã thế đến khi mà nó lên được lá mẫu Ừ, cái là đang nhô lá thứ hai để là bắt đầu mình tưới cho giữ thi đạm vâng có đạm không thôi giữ Thế, ừ. một tí là bao nhiêu ờ, ờ, mười ba thước này là tôi cứ tưới độ năm nặng thôi năm nặng, chúng tăng dần vâng. thế là nó cứ bén cái phân đấy là, là nó cứ lên ù ù thế đến khi ra quả thì đây thì đấy cứ không kéo được xuống là nó nằm có quăm ngay đây này đấy có quăm đây mấy quả đây này đấy cho nên là vất vả lắm thì cho bẩn nan mướt đi cái quả này nó cào quăm quá thì để cắt nó đi đấy đây à những cái quả nó quả quăm quá mình không kéo kịp những cái quả nó không kéo kịp ờ không kéo kịp đấy nó sẽ quả quăm như này các bạn này quả quăm đấy thì phải bỏ đi để cho nó đẹp cái dàn nước ờ, ba là tiếp tục ạ vâng ta di chuyển lên đây chị ạ bà nói tiếp tục ạ sau khi bà tưới nhử thì mình sẽ làm như nào mình tưới nhử thì trên quanh thế này thì nếu mà cảm thấy nó có không có chết rồ thì phải để ý những cái cây thì mình pha cái thuốc run dế run dế à ừ, run dế tưới vào thế là nó đều được vâng đều, đều như vắt chanh luôn vâng đều đấy cái ờ, thuốc ờ, run dế mình tưới vào gốc tưới trực tiếp vào gốc vâng thì là nó sẽ không bị ờ, nó cũng hạn chế chết dù phải bạn, Ồ, không chết được không cắn chết thì không vâng. chết được vâng thế và cái cái những lần mà thúc tiếp theo thì mình sẽ bón như nào tiếp theo thì mình cứ hái để cứ tuần hơn tuần lại bón một lần cứ bón như thế thì không đẫm lắm nói thật thế nhưng mà khi <laughs> cái hồi nào thì cắt đắt thì ham lắm ham lắm tưới một tuần thì mình bón thế nào ạ mỗi tuần bón làm cứ một túi hoặc hai, hai túi hai túi đây hai túi phân chinic bón như vậy thì ờ, có hai túi là hai túi năm cân túi thì ra nhiều tiền lắm ra nhiều vâng. tiền vâng. ra nhiều bước lắm và nân thì bao nhiêu đạm bao nhiêu ạ cứ chục cân nân mấy này chục cân hai cái túi phân chinic cái túi 5 cân một ấy vâng cứ thế là, là tôi rắc thôi chả phải hòa ra gì hết đấy xài lắm các bạn để để cắt cái này về. và bao nhiêu lâu thì mình phải bón một lần ạ cứ khoảng độ 10 ngày hoặc là tùy theo thời tiết nó mưa nếu mưa nó ngấm nhanh lắm vâng. thì tốt lắm Bởi một quả dài thưa các bạn là một ngày đấy đỉnh điểm thì ờ, chủ vườn cũng có thể thu được tới khoảng sáu bảy chục cân từ từ nhất em sáu bảy chục cân mướp cho nên là mướp mà ra nhiều như thế này mướp đây này, nhiều như thế này, này. vâng chị cảm mướp nhiều ra nhiều như này thì ta phải bón thường xuyên liên tục cho nó ăn thì nó mới không bị đói dinh dưỡng các bạn nhé hoa Đấy. hoa hoa vẫn còn tươi mà vâng, hoa vẫn tươi nguyên đây này hoa quả rất là đẹp Đấy. Đây các bạn này Tiếp mướp vừa dài vừa đẹp ở Đây là không có mưa đấy Nếu có mưa thì dài đều lắm Nó không được đều Nhưng đây là thời tiết nắng ba 35 40 độ Cho nên là quả mướp nó không được dài đều Thế cho nên là, là Nếu mà mưa đấy đều ấy thì Thời tiết thuận hòa ấy là quả mướp đều đẹp lắm ai người ta bảo sao mày làm nào mướp đều đi mày kéo ra đều hiểu bảo không đấy là cho thời tiết hoa nó tươi quá nhỉ hoa tươi nguyên đi mà hoa tươi nguyên các bạn này buổi sáng nay là bà cắt được bao nhiêu cân ạ sáng nay cắt gần hai chục cân hai chục cân đấy thế và dự đoán bây giờ cắt bây giờ cắt cái chỗ này là được sẽ khoảng bao nhiêu cân đây phải 40 cân 40 cân trên 40 cân không hết ruộng này không hết đấy trên vâng. chắc phải trồng chất lên nhau chứ vâng. thế thì uh, tổng cái um, thu của một ngày ở đây thế ở đây một chốc chắc sẽ hết rồi không hết được Vâng. Chốc hết. Chắc là phải được 6 7 chục cân các bạn ạ. Chốc phải xếp núi lên đây mới hết được kia nữa. Vâng. Thế mà như giờ tôi nắng nóng như thế này. Ngày hôm nay thì à, cũng là ngày âm lịch đấy thì... các bạn này mướp này là nấu lên cái mướp này xào là nó ruột nó ít ruột ít hạt mà cái cùi nó dày nên ăn nó mới giòn nó ngon này đấy các bạn ạ đấy đây. đây mình có thể cắt thêm cho các bạn à, xem một quả mướp nữa nhá đây đấy ngon lắm này. này có hột đâu ni ti luôn tinh thế này trắng tinh luôn không hột nhá nấu lên nó vẫn xanh to như này mà nấu lên vẫn xanh nấu lên nó xanh giòn ngọt lắm các bạn ai cũng mê đấy nhìn thích không mướp rất là xanh thì ra kia mẫu mã rất đẹp vâng. để xếp vào là luộc không được hết vâng thưa bà là bà có thể cho biết là dự đoán năm nay thì tổng thu nhập của một người ba thước mướp này sẽ được bao nhiêu tiền ạ thì cái ngoài năm ấy thì giàu ấy thì thu được 23 à, triệu thế trong năm thứ hai thì chắc không được bởi vì tôi đi với cháu thế cho vâng. nên là, là không ờ, không được nhưng năm này khả tương đương đấy cứ cả thị trường cả mình cần phải nó thật chứ nhiều lắm nói này người ta phát bốt người ta bảo ừ, được nhiều thế nhưng cứ thế đi bán nhiều mới biết được vâng tôi phải thế đi bán nhiều đây, đây quả à, này cắt đi Tình mướt rất đẹp. Hôm nào để cả gáy là từ hai rưỡi ba giờ. Là vâng. hôm nào cũng như thế. Thế này, ờ, thưa các bạn là trong thời điểm này là nắng nóng kéo dài ở miền Bắc nước ta nước nắng nóng thường ở 38 39 độ. Nhưng là tại đây trên cái vườn mướp này mỗi ngày trung bình cũng thu được khoảng độ từ 5 đến 60 cân. Và ngày hôm nay thì bà Lộc dự đoán là chắc phải được trên 60 cân. Trên 60 cân đấy. Trên vì sáng nay đã cắt một mẻ rồi. Sáng nay vâng, cắt rồi. Thứ bà tại sao lại phải cắt ngày hai lần ạ? Bởi vì nó to quá, nó lớn, nó, nó to nhanh quá phải không? Nó lớn nhanh. Bởi vì là mình à, tưới đẫm nhá, tưới hợp lý đúng phân và vâng. đúng kiểu tưới nó, nó, nó đúng là là, là hợp lý thì là nó thời vụ đúng quả nó đúng đang cái độ lớn nhanh đây này đây những quả này đây này phải đưa cho các bạn đây này không là cong hết đây này đấy đây này đây này đấy đây để ôm cái mô này sang đây và bà nhận xét về cái lá mướp này thế nào ạ? Lá mướp dày mà xanh Đấy em ơi này Đây lá mướp dày nó xanh nó đẹp Đây đấy. các bạn này Nó không xanh rức mà nó cứ xanh hồng hồng hồng này Đấy, đấy. Cái lá mướp đây các bạn này Ờ, làm sao mà cắt cuốn dài không lẽ một mình là cứ, cứ cắt cuốn dài thì để để cầm năm sáu quả một thì mới, đây cái lá nó cứ um, hơi màu xanh nón chuối như này các bạn này đấy đây tôi lật hai mặt lá này đều trong veo không có một tí thì vết sâu bệnh nào không sâu đâu dạ. vâng. bón cái phân này không có sâu chia gì chứ ở đây bà đã giảm được bao nhiêu lần ờ, thuốc trừ sâu ạ chẳng tốt lần nào vâng thưa bà thì uh, khi nào thì mình đã bón nốt bằng uh, hai túi 5 cân này rồi thì đến khi nào thì ta lại tiếp tục bón cái túi 5 cân này thế này trước kia tôi dòng mới là tôi giữ cái này vâng tôi giữ cái này cái này xong tưới như nào mà tưới hòa cho thùng tưới thôi với uh, tỷ lệ nước như sao sao ôi trời tôi cứ cho đáng chừng thôi cũng không phải tí đấy chẳng hạn cứ một mỗi thùng cho lắm hai lắm này vào đấy trong là quăng tít thì là tưới Đây cái vâng. thùng này là đấy là cái loại nhỏ này nó tưới đầu tiên. Vâng, tưới 13 thước. Ừ, tưới 13 thước. Vâng. Thế mà cái loại 5 cân này là tôi thường bón là cái phân này bởi vì mình nhà mình rồng nhiều lắm cho nên tinh rồng cái này thôi. Đấy, cứ cắt ra xong rồi là là bón luôn. Vâng. Đấy. Thế thì uh, khoảng bao nhiêu lâu thì mình lại lại bón hai túi này ạ? Bây giờ nói bản đánh cứ tùy theo thời chẳng hạn như là, thì là mình thời tiết ấy, nó nắng ấy, thì mình phải bón nhiều và phải tưới đẫm vào thì là nó được lâu lâu lắm mà mưa thì nó càng tốt dần thì lại mình nhanh hết nó ăn nhanh tốt tốt lắm bởi vì cái phân này nó ăn từ ngày tôi vớ được cái phân này là hơn vớ được vàng đấy bởi vì là bón nó đẹp quá nó không chết dù một là không chết dù hai nữa là nó rất là năng suất cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho gia đình thế cho nên là quý lắm đấy cắt mướp thần có loa thôi vẫn còn hoa chứ không phải là để to nếu để to thì thì nó nó, nó nhiều quá không bán chạy hại quá nói thật cái nhiều hôm mà bán đắt hàng ấy thì là bán hàng nhanh nhẹn ngon ăn lắm dễ <laughs> chịu khỏe lắm thế nhưng mà hồi nào mà ế, ế hàng cái của chết rồi bán chán quá rồi này nhiều mà đã thế lại còn ra nhiều chứ chứ nó chai quá bây giờ ừ, nó chai quá đấy đây cứ phải kéo xuống đây này các bạn này đây này sâu đây này đấy bởi vì mình cũng phun gì đâu nó nằm lên trên lá đấy cho nên à. mình phải kéo xuống thì nó không sâu vâng. ở đây mình có thể khẳng định là vườn mất sạch không ạ Ủa quá chạy cái cái chạy cái cái đây này đấy cái đốt này này các bạn này vừa cắt một quả trong đây này giữa, chảy nhá lại vẫn còn quả đây này lại quả đây này vâng. nó lại quả một dạ. đốt hai quả mà một đốt hai quả thì cho nên là quả này nó ngắn vâng. cái quả này lại dài hơn à. đấy bởi vì cái làm quả sao mà ra quả thứ hai nó sẽ ngắn ờ, hơn quả thứ hai sẽ ngắn hơn vâng. và trước đây mà dùng phân bón thường thì bà so sánh với cái này thế nào ui rồi cái phân này tăng suất nhiều chứ Vâng. vâng. từ ngày vỗ phân này là sướng lắm, đây là cứ phải như thế này phải kéo xuống này. Đây là vất vả lắm người ta phải thế lúc mướp cứ thế mà cắt, một nên nên lên cắt đến đâu ra mướp. Bởi vì mà thẳng được, muốn thẳng mướp thì là mình kéo từ khi nó còn có hoa thì là mình mới nó mới thẳng thế này được. Và các bạn ơi, chúng tôi sẽ kết thúc video này ở đây và nếu như các bạn muốn mua mướp sạch, mướp hương sạch, mướp ngon thì các bạn hãy liên hệ với bà Nguyễn Thị Lộc. Bà có thể cho biết số điện thoại của mình ạ? Ờ, số của tôi là 0334 0334 112 535 Đấy, số làm ăn đấy các vâng. bạn có cần tư vấn hay muốn làm giàu thì cứ ừ, hỏi trực tiếp tôi sẽ phổ biến cho các bạn chứ tội trả dấu bí quyết thì chắc là đấy mà ong vàng thì cứ như thế các bạn làm thì là ngon lắm không mất đồng năm này không mất đồng từ thuốc nào và Được. nếu như bạn nào muốn đến thăm vườn ươm này thì bà Lộc cũng sẵn sàng đón tiếp và sẵn sàng thưa các Này. Vâng. bạn là ở đây trên một cái diện tích ờ, là ba mẫu cả ao hồ hơn ba mẫu hơn ba mẫu cả ao cả hồ và ở đây là bên kia là ao ạ còn đây là gò với cái chất đất mà đây các bạn có thể nhìn thấy đất này cứng như thế này đất cứng như thế này đất trắng bạc màu như này nhưng mà có phân xinic vào thì cái vườn nó không chết chủ nó sướng lắm vâng cứ tưởng bỏ cái đây cái đảo này đấy nhưng mà nó với cái phân xinic này là chết chết nó không chết rủ tốt quá mà lăng thoát làm giàu như nhà mình <laughs> bà có phấn khởi khi mà có, phấn phân silic không phấn khởi quá chứ này phấn khởi quá bởi vâng. vì nó năng suất như thế này mà. quá phấn khởi mừng cảm ơn đấy phân silic nó vâng. sai quá còn ăn vạ cho silic này về nó chứ không gì nó nhiều quá <laughs> chết chứ không gì đâu bởi vâng. vì nó sai quá bán hãi quá các bạn sai quá, nhiều quá sợ quá ừ. chủ vườn rất sợ lên vì mưa sai các bạn ạ và cái ruộng à, Con... nước này thì chúng tôi đã đăng tải rất nhiều lần rồi trong mấy năm qua thế Đấy. và cũng mong muốn là những bạn nào mà trồng mướp thì hãy tham khảo video này cũng như là các bạn có thể đến tận đây để tham quan xem cái tỷ lệ mướp sai mướp đẹp như thế nào và có thể chia sẻ bởi vì bà Lộc ở đây là một trong những não lông rất là giỏi về kỹ thuật chăm sóc da màu và nếu các bạn thấy video của chúng tôi hữu ích thì hãy liên hệ với tôi là Vít Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 618 969 và mọi thắc mắc ừ, cũng như cần giải đáp thì à, các bạn hãy liên hệ với tôi và nếu các bạn thấy video của chúng tôi tốt thì các bạn hãy chia sẻ à, mọi những cái chia sẻ của các bạn thì là một cái nguồn động viên vô cùng to lớn khích lệ chúng tôi để chúng tôi làm những clip hay hơn à, thiết thực hơn với nhà lông và chúng tôi cam kết là sẽ đồng hành với bà con về lâu dài không phải là một vụ mà là nhiều vụ để bà con tin tưởng dùng theo không cái phần này được thích lắm hoặc ở đâu người ta đi đâu người ta cũng hỏi cái bà này nói chung phân bò bón mua ở đâu thì tôi cũng trả lời cho các bạn để các bạn làm giàu tinh sơn nam mộc châu rồi mãi ở trong miền nam rồi cầm thơ rồi hải phòng rồi quảng ninh rồi nhiều lắm đâu đâu cũng điện đến hỏi thăm được cái ông 70 tuổi hỏi mua mít ở dưới Quảng Ninh à ở dưới Hải Phòng ông Hải Phòng ông bảo đấy tôi mua quả mít về để cho con cho cháu bổ cho nó ăn cho nó sướng đấy tôi chỉ nghĩ thế này này cắt ngày thứ ba mít đi bán là quả chấu đấy còn quả đẹp người ta đặt hàng hết rồi thế mà ngày thứ ba thôi một cuống heo quắt heo quắt vào ôi thế mà người ta mang từ miền Nam ra cho cuống lại tươi như thế mà rượu vẫn chảy à. thì tôi cho là chắc phải có thuốc thì mới được như thế được mới giữ được cái cái cái cái cái, cái, cái cây quả như thế của người ta thế chứ còn nếu bình thường chúng tôi là cắt kể cả nhãn đấy cắt hôm nay đi bán mai đã héo rồi thế cái người kia ôm mà thế nhà chị bẻ nhãn nó ra bảo tôi bẻ chiều tối hôm qua thế chiều tối hôm qua sao đi héo thế bảo tôi không biết được tôi chỉ có tên bẻ là tôi mang đi bán đâu không có thuốc thang gì đâu chẳng có cái gì hết người ta bảo thế thì bán cho tôi năm cân 4 cân về cho con cho cháu ăn bởi vì là người ta bày suốt ngày mà sao nó vẫn tươi đấy. mình phải khả nghi như thế thế người ta cứ đi là rẻ mới rách thế cho nên vào đấy nhà tôi bón thì nó ngon lắm phân bón là cái gì ai cũng khen ngon thế nhưng bán đúng là phải giá nên nó được giá mới bán được bởi vì nó dẻo quá nên là cái phân thì nó đắt nó đắt nhưng năng suất nhưng nó phải ngon thế bây giờ là người khôn của khó cho nên là bây giờ ngon cho nên là người ta mới, mới tiêu dùng bây giờ toàn ăn ngon mặc đẹp hết chứ không người ta không ăn như trước đâu kể cả mướp ngon người ta cái dặn mua mấy cân một tinh để tủ lạnh ăn dần đâu đấy và cảm ơn bà Lộc đã vâng, giúp ừ, cảm ơn nhà phân phân phối nhé kiếp giỏi quá cảm ơn cô trầm giàu cho gia đình tôi và làm giàu cho xã hội đấy giỏi vâng. phân tố thật đấy giỏi vâng. quá cảm ơn nhớ mãi chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở vâng, hẹn video tiếp nhé